à, xin giới thiệu với các bạn cái mẫu nhíp dài à, 90 cm à, bản rộng 5 và chiều dày là 7 ly Đấy. À, các bạn à, yêu thích cái dòng nhíp dài à, nó có độ êm cao á, thì đây là một lựa chọn rất là phù hợp cho các bạn đầy đủ phụ kiện và các bạn về nhà chỉ việc lắp đặt thôi u nhíp quang nhíp à, treo nhíp gối hai đầu gối động và gối tĩnh gối tĩnh ờ, thì bên tay trái sử dụng ờ, bốn cao su to mắt nhíp to à, gối ờ, động thì bên tay phải bao gồm hai cái đu nhíp hai cái mõ tròn để hàn khung bốn cái cao su cho mỗi một đầu nhíp Đấy, rất là tỉ mỉ và đầy đủ bên mình thì à, thường thường là sẽ ưu tiên cung cấp rất là đủ phụ kiện cho các bạn làm cho nó chuyên nghiệp đấy đây mỗi nhíp tròn này đu nhíp tất cả trục phi 12 này đấy. nhíp dày 7 ly này dài 90 cm các bạn nhé à, mỗi nhíp thì à, có cân nặng là mỗi nhíp có cân nặng là 10,5 kg các bạn nhé 10,5 kg trên một vế đấy rất là khỏe thì à, cách lắp đặt thì à, mình sẽ gửi trong cái video à, các bạn xem phần cuối